mà xuân kia có cả miền Nam vòng sông trà sông hương tim người luôn yêu thương bao tháng năm hằng mong nhớ bưng biển dòng kênh đông tháp trên rộng bao la đêm ngày vang câu ca muốn trái tim thề xin nhớ ơn người làm theo lời của người ấy. Oh, oh. Ta quyết sạch cho quê nhà yên vui Nước mắt kề vai chiến đấu bao giây ngày